Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phản bội khách hàng tiên phong, VinFast đang tự thít cổ chính mình Trong các bài bình luận trước đây chúng tôi đã có nhiều nói về khát vọng vốn của VinFast và lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của các dòng xe VinFast sản xuất với phụ tùng lắp ráp từ khắp nơi Chỉ riêng với hai yếu tố này thì VinFast đã khó mà bền vững cho được dù ông Phạm Nhật Vượng có mua đứt truyền thông Việt Nam và dù trong Phượng có sai khiến được cả Bộ Công an với ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì với tình hình hiện nay VinFast rất khó mà trụ được với thời gian. Vốn và chất lượng sản phẩm là hai yếu tố sống còn của doanh nghiệp mà VinFast thì dính vào cả hai. Nên không ai ngây thơ mà tin là VinFast có thể tồn tại được lâu bền. Trước kia, khi chưa nhảy vào mảng ô tô, VinGroup được đánh giá rất cao với việc tổ chức bộ máy doanh nghiệp bài bản và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là những đánh giá theo truyền thông của Việt Nam và một doanh nghiệp tốt nhất trong một đất nước đẩy dẫy những doanh nghiệp làm ăn luộm thuộm thì chưa hẳn đã là tốt và ở đó cũng có rất nhiều trò lừa đảo khác nhau. Ở Việt Nam, ông Vượng như một anh trột trong một thế giới mù, mà anh trột khi gặp nhóm người toàn mắt sáng thì anh ta sẽ bộc lộ ra những điểm rất yếu của mình. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang lúng túng trong việc tìm hướng phát triển cho VinFast. Việc VinFast quyết định ra thế giới được báo chí Việt Nam tung hô là anh hùng. Tuy nhiên, càng về sau thì càng lộ rõ cách làm của ông Vượng là ăn sổi ở thì, là nóng vội, là hấp tấp, làm cho lấy được. Ô tô của VinFast không hề rẻ hơn so với xe của Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng chất lượng thì tệ hơn quá nhiều. Từ khi xe xăng tung ra thị trường, nó đã để lại những tai tiếng tệ hại và hiện nay xe điện cũng đang bị khách hàng phản ánh tới tấp. Thu tiền đậm của khách hàng mà lại trao cho họ sản phẩm lỗi thì dù cho khách hàng có yêu nước đến đâu cũng khó mà tiếp tục trung thành với thương hiệu này. Ngoài những lỗi kỹ thuật thì chính sách bán hàng của VinFast cũng bộc lộ tử huyệt rất nguy hiểm. Đó là VinFast đã quá coi thường những người tiên phong mua sản phẩm của VinFast. Những người đầu tiên này rất quan trọng vì chính họ đã dám móc tiền ra mua một sản phẩm chưa được ai kiểm chứng cả, thì có thể thấy rằng họ có cảm tình với VinFast như thế nào. Và họ cũng đối diện với những nguy hiểm về sức khỏe, về tính mạng trên chiếc xe chưa được kiểm nghiệm như thế, nhưng họ vẫn mua. Doanh nghiệp nào cũng cần phải trân trọng những khách hàng như vậy, nhưng VinFast thì ngược lại, ông Vượng đã làm tổn thương đến họ. Đây là hình ảnh VinFast ra mắt trong hào quang nhưng có nguy cơ bị vụt tắt vì quá nhiều tai tiếng. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một bài viết có ghi nguồn của nhà báo Đặng Thanh Lưu của đài VTC. Bài viết phản ánh trường hợp một khách hàng là một trong 50 người mua VinFast 8 sớm nhất. Chủ nhân chiếc xe đánh giá xe khá ổn, tuy nhiên khổ chủ lại cảm thấy bị móc túi khoảng gần 100 triệu đồng vì chính sách bán hàng của VinFast. Đáng lẽ phải ưu đãi cho khách hàng tiên phong thì VinFast lại ưu đãi cho người đến sau với phiếu giảm giá cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Chế độ ưu đãi này được áp dụng cho khách hàng mua nhà của Vinhomes. Nếu không mua nhà của Vin thì có thể mua phiếu giảm giá này bên ngoài với giá hiện tại khoảng từ 800 đến 120 triệu đồng. Tức là giá xe VinFast 8 mới thì giảm tương đương từ 80 đến 100 triệu đồng. Thực tế, khách mua nhà của Vinhome cũng ít ai đi xe VinFast và họ thường đi những loại xe sang trọng khác các thương hiệu lớn trên thế giới. Việc ưu đãi phiếu giảm giá cho khách hàng Vinhomes này như cách để giúp những đại gia ở nhà Vinhomes kiếm thêm tiền từ việc bán lại cho người có nhu cầu thực sự. Ông Vượng đã móc túi khách hàng tiên phong của VinFast và trao ưu đãi vào tay người không có ý định mua VinFast. Rất bất công. Đây là hình ảnh phàn nàn của khách hàng Đặng Thanh Liêu. VinFast giảm giá là để hút khách hàng tiềm năng, tuy nhiên là như thế là lợi bất cập hại. Khách hàng tiên phong cảm thấy mình bị VinFast lừa cho một vố rất đau. Là người nhiệt tình với VinFast nhưng lại chịu thiệt thòi nhất. VinFast yếu vốn, yếu chất lượng mà giờ đây lại phụ bạc cả khách hàng tiên phong thì xem ra ông Phạm Nhật Vượng đang tự thít cổ mình rồi. Không có gì uất ức bằng việc ôm một núi tiền để mua sản phẩm kém chất lượng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 VinFast đơn giản là chưa sẵn sàng vào thị trường Mỹ. Thực tế cũng cho thấy điều đó, xe VinFast có quá nhiều lỗi bị người ta đánh giá trên YouTube và chia sẻ khắp nơi trên thế giới với hàng ngàn bình luận khác nhau. Đối với bước thiếu tiêu chuẩn này của VinFast thì hãng tin Reuters cho rằng VinFast đã thật táo bạo. Tờ báo này hôm 21 tháng 12 đã gọi bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc của VinFast toàn cầu là người thách thức Elon Musk của Việt Nam khi hãng xe điện mới nổi này dự định tranh thị phần lớn với Tesla tại nước ngoài. Đây là hình ảnh báo chí trong nước tung tin rầm rộ với bài báo của Reuters. Sức mạnh của VinFast nói riêng và Vingroup nói chung là một câu hỏi rất lớn vì hiện nay tập đoàn mẹ Vingroup đang ngập trong nợ nần đến 285% tổng giá trị vốn của nó, gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu, trong khi đó thì VinFast cũng đang lỗ lũy kế vượt cả vốn chủ sở hữu và vẫn đang đốt tiền rất nhiều mỗi ngày. Bất chấp những thua lỗ kinh khủng thì VinFast vẫn đang thực hiện tham vọng to lớn và đang tìm cách xâm nhập vào thị trường Mỹ. Điều này được tờ báo nước ngoài đánh giá là bước tiến nhanh nhẹn và táo bạo. Bước tiến thì hiển nhiên là có và táo bạo thì cũng có, không sai chút nào. Tuy nhiên, một chuyên gia cho Thời báo chấm biết rằng Vấn đề của VinFast là phải phát triển bền vững. Thua lỗ của VinFast đã lên tới con số 4,7 US đô và nếu không thể chuyển mình thì VinFast sẽ khó tránh khỏi đứng vững trên thị trường của Mỹ. Lời khen tặng của một tờ báo nổi tiếng như là một cơ hội, ông Phạm Nhật Vượng đã chụp ngay thời cơ và cho các tờ báo trong nước đăng lại rầm rộ. Đây là cơ hội ngàn năm có một nên không thể bỏ lỡ trong tình thế vô cùng bất lợi cho xe VinFast hiện nay và hãng xe VinFast có rất nhiều lỗi, tình hình kinh doanh thì liên tục thua lỗ, cho dù cố che đậy thế nào đi chăng nữa thì những thông tin bất lợi cho VinFast vẫn nhan nhản trên mạng xã hội và được cộng đồng bình luận chia sẻ rất nhiều. Đây là hình ảnh tai tiếng rồn rập của xe VinFast 8. Tai tiếng của VinFast đâu chỉ mới xuất hiện trên phiên bản xe điện VinFast 8 mà nó đã xuất hiện rất nhiều ở loại xe xăng trước đó. Việc khai tử xe xăng của VinFast cho thấy hãng này không thể nào nâng cất chất lượng ngang với tầm xe Nhật, xe Hàn được. Xe nào mới xuất hiện mà không bị lỗi, tuy nhiên để cho công ty phát triển bền vững thì những phiên bản sau phải có những sản phẩm khắc phục được lỗi của phiên bản trước. Hãng Hyundai của Hàn Quốc cũng đã từng là hãng xe không được đánh giá cao về chất lượng khi mới xuất hiện trên thị trường. Nhưng sau đó họ đã cải tiến và giờ đây chất lượng của hãng xe này có thể cạnh tranh sòng phẳng cả với Toyota lâu đời hơn đối với họ. Nhiều khách hàng Việt Nam hy vọng xe VinFast 8 ra đời sẽ không còn những hỏng hóc thường xuyên như xe Lux A2.0 hay Lux SA 2.0 nữa. Tuy nhiên, đến khi VinFast 8 lăn bánh thì rất nhiều chủ nhân của nó đã phản nàn về lỗi dòng xe này. Như vậy là rõ ràng ông Phạm Nhật Vượng đã không cố gắng để rửa sạch những tai tiếng do xe xăng VinFast để lại mà ngược lại ông vẫn để VinFast 8 gây ra nhiều tai tiếng hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng chưa giải nổi bài toán chất lượng cho xe VinFast. Mới đây trên kênh YouTube Trúc lại xuất hiện một clip rằng chia sẻ với VinFast 8 đi mới 20 km đã hỏng pin. Những điều nên cân nhắc trước khi lấy xe. Rõ ràng là chủ nhân của chiếc xe VinFast 8 này đã nhận cháy đắng ngay khi mới nhận chiếc xe. Để giảm đi những video bóc phốt xe kiểu này, VinFast có thể làm cho xe tốt hơn, giảm được phàn nàn của khách và đặc biệt là phải kiểm tra thật kỹ sản phẩm rồi mới trao tay cho khách hàng. Chứ cứ đem những sản phẩm lỗi ra vậy ra bán sớm thì VinFast 8 cũng sẽ thành ông trùm tai tiếng. Làm truyền thông tốt là để mở rộng thị trường, làm sản phẩm tốt mới giữ vững được thị trường. Nếu người này đến người khác cứ liên tục tung clip tố cáo lỗi như thế thì e rằng